Đây là tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á. Hiện tại thì Phúc đang có mặt ở ờ, thị xã Thụ Dầu Một, thành phố Bình Dương. Chính xác là ở trước chùa Bà Bình Dương. Từ ờ, chùa Bà Bình Dương chúng ta tới 300m ờ, tới ngã ba quẹo phải. Theo đường Dẹt Xin. Hôm nay Phúc sẽ dẫn các bạn đi thăm một ngôi chùa cổ nhất tỉnh Bình Dương, nổi tiếng với à, bức tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á. Đó là chùa Hội Khánh, nằm ở số 35 Việt Xin, Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Từ chùa bà chúng ta quẹo phải khoảng 400 à, mét là tới à, một ngã ba Đường số 41 quẹo phải vô khoảng 20 mét là tới chùa Và đây là cổng chính của à, chùa Hội Khánh Phía à, trước cổng chùa thì có một tảng đá khắc chữ Tổ đình Hội Khánh Tự Rất là lớn chúng ta hãy cùng nhau đi vào sân bên trong của chùa trụ sở ban trị sự Phật giáo bên trong sân chùa thì rất là yên tĩnh và rất là rộng dù được trùng tu và mở rộng nhiều lần nhưng về cơ bản đây là ngược ngôi chùa hiến hoi vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu nét nổi bật của ngôi chùa này là giá trị phong phú về mặt lịch sử văn hóa nghệ thuật kiến trúc Đặc biệt phần lớn những di tích cổ vật mấy trăm năm được bảo tồn cho đến nay. Hội Khánh còn được xem là ngôi chùa tiêu biểu, đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ tỉnh Bình Dương là ngôi tháp 7 tầng cao 27 m được xây dựng vào năm 2007. Cạnh đó là tháp Tổ Từ Vân cổ kính. Xung quanh sân chùa thì có rất là nhiều cây dầu Chùa Hội Khánh là một kiến trúc Phật giáo độc đáo được xây dựng từ thế kỷ 18 năm 1741. Những giá trị kiến trúc nghệ thuật lịch sử và văn hóa to lớn, chùa Hội Khánh đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1993. Xung quanh có rất là nhiều phù điêu, theo thời gian thì cũng đã xuống màu nhưng cũng còn lưu giữ được những giá trị lịch sử. Trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng về cơ bản thì ngôi chùa vẫn giữ được nét phần lớn kiến trúc ban đầu. Trong đó có 92 cây cột gỗ quý từ giai đoạn xây dựng đầu tiên. Ngôi chùa cổ này rộng khoảng 700 m2, gồm bốn phần chính là tiền định, chánh điện, đông lan và tây lan được bố trí à, theo kiểu nói liền và được xem là một biến tấu trong à, phân khúc chùa cổ ở à, Nam Kỳ. Trong ờ, khuôn viên chùa có bốn kiến trúc mang tên bốn thánh tích gắn liền với Đức Phật gồm vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, à, vườn Lộc Quyển và Câu Thi Ca nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong lần trùng tu gần đây mới nhất năm 2013, nhà chùa đã cho khánh thành bức tượng à, Bổn Sư Thích Ca nhập Niết Bàn dài 52m, cao 12m, nằm trên mái ngói ngôi chùa mới, cách mặt đất 23m. Xung quanh bệ tượng được trang trí 840 à, cánh sen đắp nổi. Công trình được tổ chức à, kỷ lục châu Á xác lập là tượng Phật nhập Niết Bàn trên mái chùa dài nhất châu Á và là bức tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam Phía trước ờ, sân chùa thì ờ, rất là rộng và được trồng nhiều cây ờ, xanh rất là mát. Nơi đây rất là yên tĩnh. Phía bên trái là tượng Phật Bà Quan Âm được chạm khắc bằng đá. Chúng ta thử đi lên phía trên xem cái tượng Phật nó to lớn như thế nào rất là to lớn như các bạn trước khi lên thì chúng ta bỏ dép ở phía dưới đi chân không lên thôi Như hôm nay là ngày thường nên cũng không có nhiều phật tử đến ờ, rất là lớn nha các bạn xung quanh có rất nhiều là cánh sen rất là to lớn với pin thì không thể nào quay phủ hết được phía dưới ờ, đức phật thì có các tỳ kheo đứng xung quanh với đức phật bây giờ à, chúng ta hãy nhìn bao quát sân phía dưới chùa rất là rộng và yên tĩnh hôm nay thì chỉ có một người đi à, viếng chùa rất là rộng nha các bạn đây là phía dưới của ờ, tượng Phật cái này là phòng ờ, tiếp khách còn bên đây là phòng thuyết giảng của các ờ, đức thầy với Phật tử hiện tại thì đang có một sư thầy đang thuyết giảng do ồn quá thì mình không có ghi âm lại được nên mình không có ghi âm sư thầy đang à, thuyết giảng cho các phật tử cũng à, rất là đông phật tử tới nghe sư thầy à, thuyết pháp thầy cùng nhau đi về phía trước ngắm lại cảnh trước sân chùa rất là rộng rất là sạch sẽ và yên tĩnh trước thì có một cái tấm bia ghi công những cái người mà ủng hộ để ờ, xây chùa đây cũng là một tấm bia nói về lịch sử quá trình hình thành của ờ, ngôi chùa bức ờ, tượng mẹ quan âm trên cao u minh tinh chùa thế thần long một lần nữa chúng ta hãy ngắm lại một cái tượng phật lớn nhất ở tượng phật nằm trên mái nhà lớn nhất ở ờ, đông nam á và việt nam ở ngoài thấy rất là lớn nha các bạn video mình cũng đã dài rồi xin ờ, tạm ngưng tại đây nha cảm ơn các bạn đã xem nhớ like và đăng ký kênh nha Cảm ơn các bạn